Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn à, uh, 6 cái tư duy, 6 cấp độ tư duy để chúng ta đầu tư vàng, đầu tư cổ phiếu và đầu tư chứng khoán Việt Nam. Và bạn sẽ biết rằng mình đang ở cấp độ nào và hãy xem hết cái video này bởi vì phần cuối sẽ Dũng sẽ phân tích toàn bộ những cái cấp độ của các bạn trong cái việc mà áp dụng về thị trường chứng khoán Việt Nam, chứng khoán Mỹ và vàng trong thời gian tới. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cấp độ biết ạ phần lớn các bạn nghiên cứu hoặc là tìm hiểu một cái lĩnh vực nào đó có thể là vàng có thể là chứng khoán hoặc là chứng khoán Mỹ thì các bạn thấy là đa phần chúng ta biết và một số các bạn có thể ở mức độ hơn một chút nữa đó là hiểu và hai cấp độ này thì gần như chúng ta không kiếm được tiền chẳng hạn chúng ta hiểu về một cổ phiếu Hòa Phát chúng ta hiểu về nó hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh nào chúng ta hiểu được là nó có độ tăng trưởng nào Những cái hai cấp độ này có lẽ là chúng ta không kiếm được tiền bởi vì cấp độ này là cấp độ thấp nhất trong cái vận động tư duy chúng ta hoặc là chúng ta trong cuộc sống chúng ta thôi ạ nếu chúng ta biết một cái điều gì đó mà chúng ta hiểu một điều gì đó thì nó không mang đến tiền bạc cho chúng ta nó không mang đến giá trị thực sự chúng ta mà cấp độ tiếp theo chúng ta cần phải vận dụng đó là tại sao chúng ta lại phải mua cổ phiếu đó tại sao chúng ta cần phải uh, tham gia vào cổ phiếu đó và chúng ta hiểu sâu vào cái cái bên trong cái nội tại và chúng ta phân tích được nếu chúng ta đầu tư giá trị thì chúng ta đặt ra tại sao chúng ta lại mua cổ phiếu đó chúng ta định giá được giá trị của nó đang thấp hơn giá trị thực của nó hay không hay là nếu chúng ta đầu tư tăng trưởng thì chúng ta cần phải nắm rõ là tại sao chúng ta lại mua cổ phiếu Hòa Phát à, và chúng ta sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi và nếu chúng ta có ứng dụng cái kiến thức về phân tích kỹ thuật trong cái chiến lược đầu tư tăng trưởng mà Dũng chia sẻ trong suốt thời gian vừa qua và bạn biết rằng những cái chất xúc tác những cái cái à, động lực để cho cổ phiếu Hòa Phát có thể tăng trưởng trong thời gian tới là gì và nếu chúng ta biết là câu câu hỏi chúng ta hiểu được câu hỏi tại sao bởi vì nếu chúng ta không nắm được câu hỏi tại sao chúng ta vận được được câu hỏi tại sao thì cái việc mà bước thứ ba đó là chúng ta phân tích ạ chúng ta khi mà cổ phiếu nó bị sai hoặc là khi mà cổ phiếu nó không đi đúng hướng thì chúng ta không biết phân tích vì sao nó sai không biết phân tích vì sao nó đúng có một số trường hợp khi mà cổ phiếu bị vi phạm cái chúng ta gọi là cắt lót trong hệ thống phương pháp của mình thì việc mà chúng ta phân tích để chúng ta giảm thiểu rủi ro khi mà cổ phiếu giảm bốn năm phần trăm chẳng hạn thế chúng ta có thể xử lý tức là uh, chúng ta giảm thiểu rủi ro sau đó thì cổ phiếu có thể quay trở lại và tiếp tục lên thì vấn đề chúng ta khi chúng ta vận dụng chúng ta phải có một cái hệ thống phương pháp để phân tích phân tích khi mà chúng ta phân tích được đúng vì sao chúng ta đúng bởi vì khi mà chúng ta biết rằng bài học chúng ta đúng thì sau mỗi lần chúng ta mua cổ phiếu khác chúng ta cũng sẽ đưa ra những cái kết luận thực sự là rất là tuyệt vời đúng không ạ và một cái tiếp theo đó là chúng ta sau khi phân tích thì chúng ta cần phải gì ạ à, phải đánh phải tổng hợp đúng không chúng ta phải tổng hợp xem là những cái chúng ta phân tích uh, từ trước nay xem là đúng vì sao đúng và những cái mà chúng ta phân tích mà chúng ta thấy là những cái bài học mà chúng ta bị sai thì đó là những cái lúc mà chúng ta tổng hợp lại để rút ra bài học đây là bước cực kỳ quan trọng nếu ai mà không biết cái điều này thì thực sự là chúng ta không thể đầu tư bất cứ một cái gì thành công cả bởi vì những cái bước mà chúng ta vận dụng có thể rất nhiều người cũng thể là hiểu và biết và vận dụng nhưng có thể bị thua lỗ đúng không ạ những cái quan trọng là sau khi mà thua lỗ hoặc là chúng ta đánh giá phân tích xong á thì cái quan trọng là chúng ta phải tổng hợp được xem là những bài học chúng ta học được là gì trong một chiến lược đầu tư và cuối cùng là chúng ta đánh giá xem là chúng ta nhận được cái gì trong cái quá quá trình đầu tư nhận được cái gì trong những bài học này và đây chính là những cái gì mà chúng ta nhận được để chúng ta rút ra những cái à, bài học tiếp theo chúng ta giao dịch trong quá trình đầu tư chứng khoán vậy nếu bạn đang ở cấp độ biết hiểu thì thực tế bạn không có tiền cấp độ vận dụng thì có thể bạn có thể có một chút tiền nhưng tuy nhiên thì không phải là lúc nào có tiền bởi vì trong quá trình vận dụng đó có đúng có sai đúng không và có lúc nó có thể làm cho bạn uh, bị dối trí bởi vì bạn không biết là phân tích vì sao đúng vì sao sai chúng ta không nắm rõ được vì sao đúng và sai có rất nhiều người đầu tư giá trị sau đó cổ phiếu bị thua lỗ rất là nặng và việc mà chúng ta phân tích nhìn vào cái góc độ của nó bị sai dẫn đến là chúng ta sẽ không hiểu về nó và khi chúng ta không hiểu về nó thì rõ ràng là chúng ta gặp rất nhiều bất lợi và trong quá trình phân tích thì bạn cần phải tổng hợp để chúng ta tìm ra cái nguyên nhân chúng ta bị sai tìm ra nguyên nhân chúng ta thành thành công và trong bất cứ một cái hệ thống phương pháp nào thì bạn cũng cần phải hiểu đơn giản như vậy thôi à, giả sử chúng sẽ vận dụng cho cái việc mà các bạn sử, sử dụng cái cái tháp này trong chiến lược đầu tư tăng trưởng à, một số các bạn sẽ biết rằng là cái, cái chiến lược đầu tư tăng trưởng là có thể là rất nhiều nhà đầu tư lớn coi như là Mac Mini, William O'Neill ờ, rất nhiều uh, như là David uh, hoặc là Mac uh, hoặc rất nhiều nhà đầu tư khác nữa thì khi mà bạn biết như vậy thôi thì bạn cũng chẳng làm hiểu gì cả ở một số thì có thể hiểu là đầu tư tăng trưởng là có sự kết hợp giữa đầu tư phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật với những cổ phiếu có sức mạnh tăng trưởng rất mạnh về những chất xúc tác hoặc là những yếu tố phải tạo ra có thể doanh thu lợi nhuận tăng trưởng trong có thể một vài quý tới có thể một vài năm tới đơn giản như thế thôi ạ và có thể một số anh chị em có thể biết hơn nhiều một chút nữa đó là những cổ phiếu có về những cái yếu tố về kỹ thuật về xu hướng về mẫu hình và những điểm mua nhưng tuy nhiên thì khi bạn hiểu đó rồi thì cái việc đó chúng ta vẫn ở bước rất xa khi bạn vận dụng vào giả sử có rất nhiều khi người khi mà vận dụng vào có thể là một cái mẫu hình nào đó bạn vận dụng bạn bị sai và bạn không biết vì sao sai để có thể là thị trường chung đang giảm có thể cổ phiếu nó không đi đúng hướng bởi vì nó có một yếu tố nào đó nó không không tốt nên khi mà vận dụng thì có những lúc nó đúng có những lúc sai khi mà chúng ta vận dụng vào chúng biết đúng hay sai chúng ta cần phải phân tích lại xem là toàn bộ cái cuộc chơi chúng ta vì sao nó đúng ạ bởi vì chúng ta cần phải uh, lên kế hoạch trong quá trình vận dụng khi mà chúng ta vận dụng vào để chúng ta mua một cổ phiếu thì chúng ta cần phải phân tích xem là khi nào thì chúng ta tiếp tục đầu tư bởi vì có những lúc một cổ phiếu có thể bị thua lỗ và chúng ta cắt lót hay là giảm thiểu rủi ro ở trong loại nào và khi nào chúng ta có thể chốt lời khi mà cổ phiếu đã lên đến một mức nào đó dựa vào những cái chiến lược phân tích kỹ thuật câu hỏi đặt ra là nếu chúng ta sử dụng phân tích cơ bản thì chúng ta có thể biết được điểm bán ở thời điểm nào hay không thực ra là nếu sử dụng phân tích cơ bản thì những điểm bán nó sẽ không độ chính xác Dũng không nói là cái việc mà chúng ta không thể biết được điểm bán nhưng cái độ chính xác nó sẽ độ vênh rất lớn và bạn biết rằng là để các bạn có được những bài học thì chúng ta phải cần tổng hợp lại xem là trong quá trình đầu tư của chúng ta với những cổ phiếu tăng trưởng trong suốt thời gian vừa qua có những cái điều gì mà chúng ta cần học được đúng không ạ có những điều gì mà chúng ta cần phải rút ra kinh nghiệm và những bài học đó chúng ta đánh giá lại và chúng ta xếp lại xếp lại thành những nguyên tắc để chúng ta có những cái chiến lược đầu tư phù hợp với tính cách con người mình đây là toàn bộ cái bức tranh để chúng ta có thể thấy được trong chiến lược đầu tư vậy bây giờ chúng ta sẽ nói về đầu tư vàng đầu tư chứng khoán đầu tư chứng khoán mỹ nó sẽ diễn ra như nào nếu chúng ta áp dụng chiến lược này trong quá trình mà chúng ta đầu tư ok chưa các bạn sẵn sàng cho việc phân tích thị trường trong cái tuần này không ạ chúng ta sẽ phân tích cái à, chuỗi cái tháp này trong cái thị trường này để chúng ta hiểu rõ hơn việc mình đang ở đâu à, phần lớn các nhà đầu tư chúng ta thì phần lớn nó ở ba cấp độ đó là biết và hiểu và có một chút vận dụng ạ nhưng vận dụng thường là sai bởi vì hiểu sai và biết tôi chỉ lơ mơ thôi ạ nên cái việc mà khi mà từ vận dụng đến phân tích nó sẽ không chính xác ạ mà khi mà phân tích không chính xác thì chúng ta không thể tổng hợp không thể đánh giá được nên dẫn đến là 95% các nhà đầu tư bị thua lỗ nó chỉ đơn giản như vậy thôi ạ ok chúng ta sẽ nói về các thị trường chứng khoán đầu tiên chúng ta sẽ nói về vàng vàng thì các bạn biết rằng là vàng nó là của thế giới nên không phải là của Việt Nam tức là cái thị trường vàng nó liên thông thế giới nên khi mà những biến động về vàng á chúng ta biết rằng là tất cả những cái biến động này nó không phải là do một cái thông tin nào đó nó đưa ra mà nó đã là một cái quá trình tích lũy lâu dài rồi trước khi nó mới bước vào một quá trình tăng nên có thể có những cái chúng ta gọi là có những cái thông tin nhiễu loạn hiện trường như là tổng thống Donald Trump có những thông tin nào giật gân hoặc là ở bên châu Âu nó có một điều gì đó làm cho chúng ta cảm giác như là những thông tin nó tác động lên thị trường bởi vì trên thị trường ấy, nó có quá nhiều những cái thông tin khác nhau và chúng ta thấy là mỗi một cái ngày mà thị trường chứng khoán dao động thì nó đều tạo ra những thông tin để giải thích cho việc đó nên ở đây chúng ta thấy là những cấp độ chúng ta đang biết và hiểu nó ở cấp độ cực kỳ thấp đúng không cực kỳ thấp và chúng ta cần phải hiểu sâu hơn bởi vì chúng ta cần phải nắm rõ là mọi thứ nó theo một quy luật cung cầu tức là khi mà cổ phiếu hoặc là giá vàng nó đang trong quá trình tích lũy đó là rất nhiều các tổ chức lớn họ đang mua vàng bởi vì họ thấy là thị trường vàng đang trong một cái xu hướng đi lên bởi vì cái à, đồng đô la Mỹ đang yếu điện đấy là góc độ như vậy và trong trường hợp như này giả sử ở giai đoạn này chúng ta biết rằng là nếu giá vàng đang gặp ở cái đáy cũ trong cách đây khoảng độ một tháng thì thời điểm này chúng ta có thể rất khó để định ra là cái xu hướng vàng tới đây nó sẽ như nào đúng không tới đây sẽ như nào bởi vì tất cả những điều này nó là do các tổ chức đưa ra nhưng tuy nhiên cho biết rằng khi giá vàng sau khi chúng ta gọi là trong cái phân tích kỹ thuật thông thường khi nó tích lũy khá dài thì nó sẽ có quá trình test lại đáy kiểm tra lại cái đáy này nếu kiểm tra lại cái đáy này khối lượng lớn chúng ta nhớ là khối lượng lớn thì nó có thể giảm tiếp chúng ta nhớ là khối lượng lớn nó có thể giảm tiếp và nếu khối lượng nhỏ thì có thể nó sẽ đây là một cái quá trình hồi phục câu hỏi đặt ra là vì sao khối lượng lớn nó lại giảm tiếp và khối lượng nhỏ nó lại, nó lại hồi phục bởi vì những cái hợp đồng tương lai ấy, nếu trong trường hợp mà khối lượng lớn thì nó có thể là các nhà đầu tư hay là quản quyền quản lý quỹ họ sẽ bán khống ở vùng này chúng ta gọi là bán khống ở vùng này để uh, người ta kỳ vọng là giá vàng có thể về mức là 7 1794 tức là cái việc mà ta người ta có thể kỳ vọng nhưng khả năng giảm sâu hay giảm xuyên qua những cái này nó sẽ là rất thấp đấy là góc độ như vậy vấn đề thứ hai là chúng ta biết là rất nhiều nhà đầu tư họ đã mua vàng vùng này họ kỳ vọng là giá vàng sẽ lên tức là người ta mua vàng tương lai giá này kỳ vọng nó lên nên việc để cho cái việc mà những nhà đầu tư ở đây bị chúng ta bị rút bỏ tức là bị bị phải bán ra để các hợp đồng tương lai họ có thể thu gom được nhiều hơn trong vùng này thì đây cũng là một chiến lược rất là quan trọng nên tại thời điểm này nếu các bạn nhìn thấy gọi là nến doji thì nó là dừng dừng chúng ta gọi là dừng giảm con quan trọng là những chiến lược có thể tăng hay là giảm thì khả năng khả năng khi mà những cái test lại cái vùng này này với khối lượng ở đây nó cũng tương đối là là là thấp so với vùng này đúng không do thấp so với vùng này thì khả năng hồi là rất cao nhé khả năng hồi rất cao khoảng 60 phần trăm là cái khả năng hồi vậy nếu việc mà nó hồi thì nó nó cần phải những điều kiện gì hồi thứ nhất là nó cần phải có những cái chúng ta có những cái nến khối lượng lớn và giá tăng mạnh tức là giá tăng mạnh để nó cho chúng ta biết rằng đây là một xu hướng rút bỏ trước khi nó bước vào xu hướng mới nên với các nhà đầu tư cá nhân chúng ta mua vàng thì việc mà chúng ta bị nghe quá nhiều các thông tin thị trường mà chúng ta không hiểu rõ thì dẫn đến là chúng ta thấy là có thể chúng ta bắt đáy ở đây hoặc là chúng ta có thể đợi đến vùng này chúng ta bắt đáy những chiến lược bây giờ với ai đầu tư vàng thì chúng ta có thể thấy vàng hồi phục tức là nếu vàng hồi phục với khối lượng lớn ở giá tăng mạnh thì chúng ta có thể mua ở trong cái dạng hồi phục này thay vì chúng ta mua bắt đáy ở đây rủi ro rất là cao cái thứ hai là nếu trong hợp giá vàng lại tiếp tục rơi lượng lớn nữa thì có khả năng nó xuyên thủng cái vùng này hoặc là đi xuống vùng này và nó tích lũy còn rất là dài nên ở đây chúng ta chúng ta nói là vàng ở trong đoạn này thì chúng ta cần phải đợi tuần sau xem là cái sự xác nhận của nó xem là hồi phục hay không những cái khả năng khả năng hồi phục sẽ cao hơn khả năng giảm bởi vì ờ, khi nó giảm cái vùng cái đáy này, này thì chúng ta cũng đã thấy là nó đã có những cái chúng ta gọi là Ờ, dừng giảm hay chúng ta gọi là nến doji ạ những ai gọi là nến biết biết là mình nến doji thì đây cho, cho chúng ta biết là cổ phiếu hay là giá vàng đang dấu hiệu dừng giảm với khối lượng lớn tức là cái hợp đồng tương lai đã được khi nó sò đã được thu gom ở đây rất là nhiều nên đây một trạng thái cũng khá rất tích cực cho cái vàng trong cái xu hướng tuần tới tuy nhiên thì chúng ta không phải là cứ có điều kiện này chúng ta mua giống như trong chứng khoán thì các bạn biết rằng là Dũng chỉ mua khi xác nhận thôi ạ chỉ mua khi có dấu hiệu xác nhận thôi nên thay vì chúng ta vẫn cứ mua trong quá trình mà tích lũy như này thì đấy là rủi ro với đầu tư vàng của mỗi chúng ta nên các bạn hiểu rõ thế nào là khi mà vàng nó về quy luật thì chúng ta cần hiểu rõ là nó phụ thuộc vào rất nhiều về những cái tính tình hình kinh tế vĩ mô thế giới đặc biệt là đồng đô la Mỹ vấn đề thứ hai là chúng ta phải cần phải hiểu rõ rằng đây là thực sự là những cái quá trình chúng ta gọi là rũ bỏ quá trình rũ bỏ này có thể nó sẽ hồi phục và sau đó nó tiếp tục vượt qua đỉnh tuy nhiên chúng ta cần phải tiếp tục đợi xem là nó khi nó hồi phục nó vượt qua cái vùng gì ạ kháng cự mạnh 1933 1934 như này như nào để chúng ta biết rằng là quá trình hồi phục này giả hay là quá trình hồi phục thật nên rõ ràng là nhà đầu tư cá nhân chúng ta không thể là quyết định được cái việc mà mua bán ở trong nào trừ khi có sự xác nhận đấy là chiến lược của chúng ta cần phải hiểu rõ thay vì chúng ta cứ nghe nghe là thị trường người ta nói nọ nói kia mà chúng ta không hiểu rõ được nên các bạn biết rằng là sự xác nhận ở đây nó là yếu tố quan trọng để chúng ta có thể đầu tư vàng trong cái xuống tiếp theo về Amazon thì sao à, thực ra chứng khoán Mỹ thì chúng ta biết rằng là chúng ta đang thấy rằng là đây là một cái mẫu hình vai đầu vai và nó bị gãy gãy cái vai này ở ờ, cái vai này nó bị gãy thì thực sự là khối lượng nó cũng không phải quá lớn khi mà khối lượng không quá lớn thì có thể nó test lại và nó có thể tiếp tục hồi phục tuy nhiên thì độ rủi ro nó là rất là cao bởi vì xu hướng của Dow Jones trong gì ạ xuống tuần mà xuống ngày đang trong hướng giảm nếu chúng ta xét về tuần và ngày đang xuống giảm thì tội gì chúng ta cần phải mua bán của những cái chỉ số Dow Jones ở trong loại này đấy là cái góc độ về những ai đang đầu tư Dow Jones à, tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là khi mà những cái đợt mà giảm mạnh như này thì gần như nó không bị ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam bởi vì Dũng đã nói với các bạn đó là gì ạ ở trong thị trường chứng khoán thì nó có một cái điều đó là tất cả một cái xu hướng đi lên đó, thì những thông tin tiêu cực nó sẽ bị bỏ qua bởi vì lúc đó các nhà đỡ cái hoặc là nhà tạo lập dòng tiền lớn họ tham gia vào rồi nên về việc chỉ số Dow Jones có thể nó có những đợt hồi phục tuy nhiên thì những cái đợt hồi phục này nó không mang tính cái sự chắc chắn bởi các chỉ số Dow Jones nó sẽ phụ thuộc vào những cái uh, cổ phiếu lớn như cổ phiếu gì à Amazon đúng không ạ cổ phiếu Amazon khi mà những cái cổ phiếu này nó đang trong một cái quá trình có thể chúng ta gọi là cái điều chỉnh ngắn hạn hay là những cổ phiếu Tesla như này thì các bạn biết rằng là chúng ta có thể đầu tư hoặc là tham gia vào những vùng này nó sẽ là rất là là là là nguy hiểm cho cái chiến lược đầu tư chúng ta à, tuy nhiên ở Mỹ thì nó có rất nhiều cổ phiếu hàng nghìn hàng mấy trăm mấy chục à, nghìn cổ phiếu nên có thể đây nó chỉ là một cái phần nhỏ để tác động các chỉ số Dow Jones tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là trong thời gian vừa qua thì chứng khoán chứng khoán Mỹ nó phụ thuộc rất lớn vào các chỉ số công nghệ nên chính vậy thì khi các cổ phiếu công nghệ nó điều chỉnh và nó đang trong quá trình đi xuống thì rõ ràng là chỉ số Dow Jones nó đang có chúng ta gọi là gặp rất nhiều khó khăn và ở Việt Nam thì chúng ta có thể thấy một cái bức tranh khác đi một chút đó là thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta về góc độ nào đó thì chúng ta thấy là nó tích cực hơn so với rất nhiều các uh, chỉ báo khác và chúng ta biết rằng là trong quá trình phân tích kỹ thuật thì nó có rất nhiều cách để chúng ta phân tích khác nhau có một số thì chúng ta phân tích về gì ạ à? về chỉ số VN Index và có một số thì chúng ta phân tích ngược từ các cổ phiếu từ các dòng để chúng ta phân tích ngược lại chỉ số VN Index như sau. Câu hỏi đặt ra là chúng ta cần phải nhìn rõ được trong cái các ngành các cổ phiếu thì nhóm nào đang được được dẫn đầu. Rất phải nhớ là cái cổ phiếu nào nhóm nào đang dẫn đầu. Bởi vì chúng ta không biết cổ phiếu dẫn đầu mà chúng ta đi mua những cổ phiếu gọi là bét bảng thì chúng ta gặp rất nhiều rủi ro. Thì ở đây các bạn thấy rằng là trong thời gian vừa qua thì các bạn đã được Dũng chỉ cho các bạn được hai cái chiến lược đó là đầu tư lướt sóng đầu tư lướt sóng là trong quá trình nó giảm sâu và nó tạo ra những mô hình vai đầu vai hoặc là những mô hình hai đáy hoặc một số mô hình khác thì các bạn thấy rằng là chúng ta chỉ mua trong một cái xu hướng ngắn thôi giả sử những cái điểm mua đây chúng ta gọi là những cái điểm mua ờ, khi mà cổ phiếu tạo ra vai đầu vai lệch như này thì đây là chúng ta gọi là một xu ngắn à, tuy nhiên ở trong vùng này thì chúng ta có thể mua được chưa câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta không mua vùng này hay là tại sao chúng lại mua vùng này đấy là câu hỏi bạn luôn luôn phải đặt ra câu hỏi tại sao bởi vì nếu chúng ta không hỏi câu hỏi tại sao mà chúng ta ở cấp độ đó là mua cái gì à, phần lớn mọi người đang muốn là mua cái gì và khi mà mua cái gì thì chúng ta sẽ phải là đầu tiên chúng ta sẽ mang tính chất thất bại bởi vì cái câu hỏi đấy nó đã tạo ra cái sự thất bại cho chúng ta bởi vì chúng ta không có hành vi ở trong cái tư duy nhận thức khi mà chúng ta mua cổ phiếu nên ở đây chúng ta gọi là tại sao chúng ta lại phải mua cổ phiếu đó chẳng hạn như vậy thì bây giờ chúng ta nói là tại sao chúng ta lại để ý hoặc là mua cổ phiếu ngân hàng thì trong cổ phiếu ngân hàng chúng ta phải đặt ra hai kịch bản các cổ cổ phiếu ngân hàng nó đang ở giai đoạn tích lũy hay là dạng phân phối hay là một giai đoạn nào đó giả sử tại sao chúng ta lại mua cổ phiếu dẫn đầu trong nhóm ngân hàng hay là tại sao chúng ta không mua cổ phiếu Vietcombank chẳng hạn như thế thì tất cả những câu hỏi như vậy thì khi mà đặt ra câu hỏi đấy thì chúng ta cần phải có câu trả lời xem là chúng ta như thế nào bởi vì trong cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta biết rằng là những cái cổ phiếu dẫn đầu hay là những cổ phiếu cho rằng mạnh nhất thì bao giờ nó cũng phải đi trước chẳng hạn chúng ta thấy là cổ phiếu như là ACB đó là cổ phiếu đi trước dòng ngân hàng thì lúc này nó đã tăng đúng không nó đã tăng trước rồi chúng ta đã có những điểm nhấn nó tăng trước so với tất cả các ngủ ngân hàng thì đây nó là cổ phiếu dẫn đầu trong cái nhóm ngân hàng những cổ phiếu thì tiếp theo chúng ta đã có như là cổ phiếu như là VPBank đúng không ạ? đây là chúng ta có những cổ phiếu cổ phiếu này đi sau ạ chúng ta có STB chúng ta sẽ đưa ra một vài cổ phiếu STB thì rõ ràng là nó gì ạ nó đã tăng từ cái phiên này rồi thực tế nó đã có dấu ấn mà tăng từ phiên này rồi bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là cổ phiếu này nó có mạnh hơn cổ phiếu Vietcombank không chắc chắn nó phải mạnh hơn cổ phiếu Vietcombank bởi vì nó đã dẫn trước cái cổ phiếu Vietcombank trong đó Vietcombank vẫn đang trong quá trình tích lũy Vậy chúng ta đặt ra câu hỏi là tại sao chúng ta lại cần phải mua những cổ phiếu dẫn đầu hay là cổ phiếu trước? Thì câu hỏi đặt ra là nếu bạn trong việc cá cược ngựa hay là là hay chạy là marathon thì các bạn thấy là các bạn cá cược những cái cổ phiếu dẫn đầu hay là các bạn cá cược những cái nhân vận động viên dẫn đầu hay là cá cược những cái vận động viên ở giữa phân khúc giữa đang chạy ở giữa hoặc là những cái, cái vận động viên đang cuối bảng đang gần như là không có sức để cuối bảng thì ở trong đầu tư cổ phiếu nó cũng tương tự như vậy những cái cổ phiếu hay là những cái cổ phiếu vận động đầu tiên nó sẽ là những cổ phiếu mà nó về đích sớm nhất và cho chúng ta lợi nhuận nhiều nhất còn những cổ phiếu mà chúng ta đang ở những cái uh, cuối này tuy rằng là Vietcombank nó là cổ phiếu mà khá hấp dẫn so với rất nhiều người nhưng nó đang là cổ phiếu cuối bảng và khi mà cuối bảng thì chúng ta sao chúng ta lại mua đơn giản đấy là và chúng ta thấy là rất nhiều cổ phiếu mà đang trong quá trình mà hình thành xu hướng trong thời gian tới và đây là cái nhịp mà có thể là gọi là nhịp cuối trong cái đợt này và chúng ta cần phải vận dụng vận dụng là sử bách chúng ta vận dụng xem là những cái cổ phiếu như là VBank vậy cổ phiếu VBank chúng ta đã thấy rằng thứ nhất là nó đã có một cái dấu ấn về khối lượng tăng rất là mạnh nhưng giá không tăng thì nó cần phải test lại vì vì sao bởi vì khi nó gặp cái vùng cản này cái khối lượng nó tập trung khá lớn đúng không ạ khá lượng nhờ đầu tư nhỏ lẻ thu lỗ khá lớn và họ cần phải vắt kiệt một lần nữa nếu cái sự xác nhận khối lượng lớn giá tăng mạnh ở đây thì cho chúng ta biết rằng là đây là một xu hướng ngắn hạn của cổ phiếu này câu hỏi đặt ra là tại sao nó chưa phải là xu hướng dài hạn bởi vì thứ nhất là nếu chúng ta quan sát về những cái mẫu hình chẳng thế thì nó chưa đủ điều kiện để hình thành mẫu hình và nếu chúng ta để ý một chút thì phần lớn các cổ phiếu mẫu hình có thể trong một thời gian ngắn nữa nó sẽ bước vào một chu kỳ có thể là chu kỳ tăng trưởng rất mạnh bởi vì nó đang hình thành một cái mẫu hình biên độ thu hẹp những cái biên độ này có thể nó sẽ tạo ra mức lợi nhuận 15 đến 20% khi mà cổ phiếu xác nhận với khối lượng lớn và chúng ta cần phải kiên nhẫn có một số trường hợp thì nó không xác nhận và nó sẽ có thể đi ngang và nó bị gãy nên đặt ra câu hỏi là tại sao chúng ta cần phải mua khi mà nó có sự xác nhận vượt qua những cái đỉnh này với khối lượng lớn thì cái quan trọng là những cái vùng cản phía trên này những cái vùng cản phía trên này nó cần phải vượt qua với khối lượng lớn và cái sự tạo ra sức mạnh bởi vì nếu chúng ta mua ở vùng này nó không có sự vượt qua thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ bị làm sao ạ bị chúng ta gần như là om vốn và chúng ta mất chi phí cơ hội với cổ phiếu khác và ở đây chúng ta thấy rằng rất nhiều cổ phiếu như là uh, ờ, CTG tất cả những cổ phiếu tương tự như vậy khi mà cổ phiếu chúng ta thấy rằng là so với những cái cổ phiếu khác nó vẫn đang trong một cái gì ạ à, biên độ cái sự giao động khối lượng lớn khi mà cổ phiếu giao động khối lượng lớn thì cái khả năng đi xa nó sẽ không nhiều các bạn nhớ nhá tuy rằng xu hướng của nó cũng đang khá là tốt bởi vì phía trên nó là gì ạ nó là vùng cản khá lớn mà để cổ phiếu mà vượt qua những vùng cản này thì nó cần phải gì ạ nó có một cái nguồn năng lượng đủ lớn và sự đeo bám hoặc là sự bán ra của các nhà đầu tư đang ở vùng này hoặc những vùng này nó đang rất lớn nên tạo ra khối lượng rất lớn ở đây chúng ta có rất nhiều cổ phiếu khác như BIDB cũng tương tự như vậy ở BIDB thì cái động lực mà chúng ta thấy là đã có một số lượng dòng tiền lớn tham gia vào khối lượng ở đây cũng là rất lớn à, làm sao để cho chúng ta biết rằng cái khả năng cổ phiếu này đi lên giống như là cổ phiếu Vietcombank thì những cái nhóm này về cơ bản nó sẽ là yếu hơn so với những cổ phiếu khác trong ngành và việc mà, mà vận dụng thì bạn phải mua những cổ phiếu dẫn đầu ngành chứ không phải mua những cổ phiếu bét bảng đấy là cái cái góc để chúng ta nhìn thấy tuy nhiên thì à, với những cổ phiếu mà nó đã chạy quá xa rồi thì chúng ta không có cơ hội để mua nữa và chúng ta có thể là vận dụng theo cái những cái gót chân những cái cổ phiếu này để chúng ta tiếp tục những cái xu hướng tiếp theo và với những cái góc nhìn mở rồi thì Dũng thấy là phần lớn các cổ phiếu đang hình thành những mẫu hình vai đầu vai ngược đây là những mẫu hình vai đầu vai ngược chẳng hạn chúng ta sẽ thấy rằng là đây là những cái vai vai ngược chúng ta hiểu đơn giản đấy ạ khi mà có cái cổ phiếu nó đang đi ngang bị rũ chúng ta gọi là bị rũ bỏ do một yếu tố nào đó có là thiên xấu là sự nhân là covid thì đây nó tạo ra một cái quá trình một cái vai đây chúng ta gọi là một cái vai ok đây là một cái vai đơn giản nữa là khi cái vai này là cái mà nhà đầu tư tích lũy sau đó bị sách out bị rũ bỏ việc rũ bỏ khối lượng nhỏ so với những cái khối lượng ở đây chứng tỏ là không có lượng cung bán ra đấy điều bình thường là không có lượng cung bán ra thì khi mà không có lượng cung bán ra thị trường bắt đầu nó có sự hồi phục đây là cái quá trình hồi phục nhưng ở đây chúng ta thấy là cái việc hồi phục ở những đoạn trước này nó không có dòng tiền đặt ra câu hỏi nó không có dòng tiền khi mà cổ phiếu không có dòng tiền thì nó sẽ mang tính chất là gì rất là rủi ro đầu tiên là chúng ta vẫn vậy nhưng tuy nhiên thì chúng ta đã thấy là xuất hiện những dòng tiền lớn cùng với giá tăng mạnh đây là những tín hiệu tích cực cho những cổ phiếu này khi mà cổ phiếu sau khi vượt qua những cái đỉnh này nó sẽ gặp rất nhiều cái rào cản đây và bắt buộc nó phải có những cái đợt gì ạ rũ bỏ để trước khi nó bước vào chu kỳ mới vậy nếu cổ phiếu này mà nó tăng tốc với khối lượng lớn ở đây thì chúng ta có thể mua ở những vùng này thì nó độ an toàn rất cao thay vì chúng ta mua ở những vùng này nếu chúng ta mua ở những vùng này á, thì có thể cổ phiếu sẽ không lên và chúng ta thấy rằng những cái điều kiện quyên quyết để cho chúng ta tham gia vào những chiến lược lướt sóng tại vì những cái cổ phiếu này về chiến lược nó không phải là chiến lược đầu tư chung và dài hạn có thể một số các bạn thấy rằng giá nó đang rẻ so với rất nhiều chu kỳ trước kia ở đây chúng ta gọi là đây ở đây so với đây nó rẻ và chúng ta bảo là cái cổ phiếu này có thể đầu tư giá trị nhưng với chiến lược tăng trưởng mà Dũng chia sẻ thì đây nó chỉ là quá trình lướt sóng đấy ạ nó chỉ quá trình rất sóng khi mà cổ phiếu xác nhận thôi ạ và chúng ta thấy là sau khi mà chúng ta tham gia vào thì bước thứ hai chúng ta cần phải đảm bảo là quá trình chúng ta tạo ra một cái quá trình là tức là giảm thiểu rủi ro bằng khi một cổ phiếu bị vi phạm cắt lót đơn giản đấy là chúng ta thêm những cái cổ phiếu khác đơn giản đây là chẳng hạn các bạn cũng thấy là đây là một cái vai hai cái vai này đó gặp khi mà cổ phiếu lên đến vùng này thì nó gặp rất nhiều cái cản trở khi mà người ta bị thua lỗ ở đây rất là lớn rất nhiều người bị thua lỗ ở đây và đến khi một cổ phiếu vùng này thì cần họ cần phải bán ra khi họ vốn một số anh chị em cũng đã mua ở đây và họ cũng đã bán chốt lời ở đây bởi vì cái áp lực cổ phiếu này rất lâu không lên những cái quan trọng là chúng ta nhìn thấy là những cái khối lượng mà ở đây nó đã cạn kiệt chứng tỏ là cái nguồn cung đã giảm khá nhiều so với trước đó việc mà nguồn cung giảm khá nhiều so với trước đó thì vấn đề ở đây là gì ạ cái tư duy đầu tiên chúng ta chỉ thích là cổ phiếu PNG là cổ phiếu tăng trưởng đúng không ạ tôi nhìn thấy cổ phiếu PNG là cổ phiếu tăng trưởng cái tư duy thứ hai nữa là chúng ta gì ạ hiểu đôi chút về nó là nó sản nó sản xuất cái gì nó gì ạ nó làm về lĩnh vực gì và chúng ta hiểu đôi chút ạ quan trọng là chúng ta không biết rằng là tại sao nó lại tăng trưởng và tốc độ tăng trưởng nó trong các quý tới như nào à, những chất xúc tác của nó ra sao và những cái mẫu hình như này đã đạt điều kiện chưa xu hướng nó đạt chưa tại sao chúng ta lại mua ở đây theo gì ạ theo cái gọi là lướt sóng mà không mua ở theo gọi là đầu tư trung dài hạn bởi vì phần lớn mọi người đầu tư trung dài hạn thì chúng ta thấy là rõ ràng cổ phiếu ở vùng này rất rẻ và chúng đợi rất là lâu năm nhưng chiến lược tăng trưởng thì nó lại khác các bạn cần phải rõ là những cái xu hướng này nó phải nó là phải xu hướng mới 200 ngày 150 ngày bởi vì lúc đấy chúng ta thấy là cổ phiếu nó đã bước vào một cái đợt tăng rất là mạnh và lúc đó chúng ta không phải đợi chờ thay vì chúng ta cứ mua ở trong cái vùng sideways như này đợi rất là lâu mà chúng ta không biết bao giờ nó lên nhưng khi mà chúng ta bước vào một cái giai đoạn mà nó tăng trưởng đấy ạ chúng ta nhìn ạ nếu bước vào một chu kỳ tăng trưởng thì nó cứ tiếp tục lên và chúng ta không phải đợi quá lâu quá mất thời gian ở giai đoạn tích lũy này ạ đây là những tùy thuộc vào mỗi giai đoạn đây là những giai đoạn tăng trưởng chúng ta nhìn ạ xu hướng tăng trưởng và chúng ta sẽ được uh, có những nguồn lợi rất là lớn khi mà chúng ta tham gia vùng này còn nếu chúng ta đang thấy rằng những cái đường 200 đang dốc xuống tất cả 150 đang ở phía dưới thì những cái sóng này nó chỉ sóng hồi và chúng ta đầu tư chúng ta biết rằng là nhân nào quả đó tất cả những quá trình nó đang nằm tích lũy thì chúng ta cần phải đầu tư theo dạng tích lũy chứ không phải đầu tư theo gì ạ dạng tăng trưởng và cái rủi ro ở giai đoạn này nó cao hơn rất nhiều sau khi mà chúng ta thấy rằng là chúng ta đầu tư chiến lược tăng trưởng chúng ta còn rất nhiều chiến lược khác nữa và chúng ta cũng có rất nhiều cổ phiếu khác để chúng ta có thể thấy được rằng việc mà chúng ta đầu tư tăng trưởng nó sẽ giúp cho chúng ta thấy rằng là việc xác định mua cổ phiếu bao giờ nó cũng có độ an toàn cao hơn so với việc mà chúng ta mua trước chẳng hạn đây là chúng ta gọi là một cái cổ phiếu chúng ta biết rằng là thường nó sẽ có những cái đợt rũ bỏ rất là mạnh và đây mới là cái điểm mua chính và sau khi điểm mua chính này thì bạn biết rằng là chúng ta có thể mua thêm ở vùng này tuy nhiên vùng này các bạn thấy là dao động rất lớn nếu bạn mua ở trên vùng này một là nó quá cao hai là bạn biết rằng là thực tế nó rất khó đi xa nữa nếu mà cái rung lắc ở đây nó lớn nên việc mà chúng ta bỏ qua những cái cổ phiếu mà chúng ta không biết nó nằm ở trên nền nào Ờ, ở đây rõ ràng là một số các bạn thì có nói là những cái gì nó giống nhau nhưng thực tế nó không giống nhau đâu ạ có thể các bạn chưa hiểu các bạn chưa nắm rõ được nó không giống nhau thôi tại vì chúng ta có 20 mẫu hình và ở đây chúng ta chỉ nói một phần rất nhỏ trong những mô hình đó thôi ạ để cho các bạn hiểu rõ được là về với thị trường á, thì chúng ta sẽ có rất nhiều cổ phiếu chẳng hạn chúng ta có những cổ phiếu PHR Đấy, chúng ta có cổ phiếu PHR đây PHR chúng ta đặt ra một câu hỏi là PHR thì PHR khi mà chúng ta thấy là có cái điểm nhấn đi lên khối lượng rất lớn sau khi bị rũ bỏ trên một cái nền à, thường được siết chặt thì đây là những điểm mua tuy nhiên thì bạn có thể mua trong vùng này được không về cơ bản là chúng ta sẽ không mua ở trên vùng này bởi vì thứ nhất là trên cái vùng này nó vẫn có sự dao động lớn và chúng ta chỉ có khi nó có xác xác nhận thì chúng ta mua thông thường trước khi có sự xác nhận thì khối lượng ở trên cái vùng này nó khá thấp thì lúc đó nó mới độ an toàn cao thay vì chúng ta lại mua theo kiểu như là à, một ai đó chia sẻ là cái cổ phiếu này tốt lắm và một số bạn thấy nó có sự xác nhận bạn mua vào và sau đó nó giảm điểm thì các bạn thấy là bảo là một ai đó phím cho các bạn một cổ phiếu nó không tốt bởi vì về cổ phiếu đây là một cổ phiếu tăng trưởng đây là những cái dòng tiền lớn tham gia vào tuy nhiên cái cổ phiếu này nó vẫn bị tác động bởi những yếu tố khác trên thị trường một là yếu tố thị trường chung một là thứ hai là có thể là ban hội đồng quản trị họ bán ra thì thứ ba nữa là một cái quỹ nào họ bán ra cái thứ tư nữa là cái gì ạ à? cái kế hoạch hoạt động của nó nó không tốt nên cái quan trọng là ở trong cái vùng này thời điểm này chúng ta xác định nó tăng trưởng nhưng có thể trong một tháng tới hai tháng tới nó không phải là cổ phiếu tăng trưởng nên cái việc mà chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là nó có siết chặt hay không nó có ai bán tháo ra ở vùng này hay không thì chúng ta quan sát được ờ, cái quá trình biến động của giá của nó trong đoạn này thì chúng ta có thể biết trước được chúng ta không cần phải nắm rõ được thông tin nó diễn ra như nào đấy là cách thức mà chúng ta có thể hiểu rõ được chúng ta còn rất nhiều cổ phiếu khác để các bạn thấy rằng là tuy nhiên ở trong đoạn này thì các bạn thấy là các cổ phiếu ngân hàng là các cổ phiếu mà có thể nó đang có tiềm năng tốt hơn so với các cổ phiếu khác à, tuy nhiên thì cổ phiếu về dầu khí chúng ta cũng lưu ý một cái cổ phiếu như là cổ phiếu PVS à, PVS thì chúng ta cũng thấy là thời gian vừa qua nó cũng tạo ra những cái vai đệm chúng ta gọi là những cái vai khá là chắc chắn với khối lượng lớn chúng ta thấy là tất cả những cái khối lượng lớn này mà giá không tăng thì nó cần phải tích test lại trước khi nó có tạo ra một khối lượng lớn tiếp theo đây là khối lượng này nó đảm bảo cho chúng ta biết rằng dòng tiền lớn họ đã tham gia vào ở đây chúng ta thấy là những cái chiến lược này chúng ta chỉ gọi là đầu tư rất ngắn hạn thôi bởi vì xu hướng của nó vẫn đang là xuống giảm chúng ta biết rằng là có thể dầu khí có thể sang năm sang năm nữa nó sẽ là bước vào chu kỳ tăng tuy nhiên với cái việc mà cái xu hướng chung và dài hạn này cái chất xúc tác của nó cũng chưa thể tạo ra một chất xúc tác để cho xương lớn và tiếp theo nữa chúng ta thấy là những mẫu hình này nó đang được bị áp lực khá lớn ở những vùng cản khá trên này nên trong trường hợp chúng ta đầu tư hoặc là lướt sóng chúng ta lướt sóng ngắn đấy ạ khi mà những cái đây chúng ta gọi là những cái điểm mua rơi đến cái điểm mua chúng ta gọi là sóng ngắn hay là PVD chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta cũng thấy là những cái điểm mua này ờ, đây là khối lượng rất là lớn nên việc mà nó có có thể đi xa chúng ta thấy là việc có thể đi xa nó sẽ không thể đi xa quá xa khi mà cái lượng cung nó vẫn còn rất là nhiều đấy dù là cái vai đầu vai thật các bạn có thể thường thì các bạn bỏ qua cái vùng này các bạn cứ nhìn đây là vai đầu vai các bạn mua vào dẫn đến là chúng ta bị thua lỗ nên khi mà chúng ta hiểu chúng ta phải hiểu hành vi giá ở những cái thời điểm hiện tại này nó có tốt hay không ạ chúng ta phải hiểu hành vi giá hiện tại là có tốt hay không chúng ta đã thấy rằng là xu hướng thì nó vẫn đang xuống ra. tất cả hành vi giá thì nó vẫn là khối lượng lớn nên khi mà chúng ta hiểu rõ bản chất chúng ta hiểu tại sao nó lại như vậy và tại sao chúng ta cần phải hiểu như vậy thì nó là cái bước ngoặt để chúng ta thấy rằng là những cái dấu ấn ở đây chúng ta mua ở những vùng này tuy rằng nó rất là cao đúng không ạ tuy rất cao nhưng thường nó ra bảo cho chúng ta thấy là cái khả năng an toàn sẽ rất cao thay vì chúng ta mua sell giao dốc như này và với những ai có kinh nghiệm thì theo Dũng chỉ là mua một phần rất nhỏ trong chiến lược đầu tư của mình thôi ạ à, chúng ta đã thấy là rất nhiều cổ phiếu đây nó đã tích lũy trên vùng cả này và cái sự xác nhận nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không mua thêm ở đây và với cái chiến lược này thì chúng ta đặt ra lợi nhuận khoảng 15 20 trăm cho nó bán ra và chúng ta tiếp tục theo dõi những nền tảng tích lũy nữa để chúng ta mua vào hoặc là chúng ta thấy là Hòa Phát cũng tương tự như vậy đây là cổ phiếu tăng trưởng khá là mạnh khối lượng ở đây nó khá lớn các bạn thấy không khối lượng khá lớn nên khả năng là tăng mạnh thì theo Dũng theo DVD thì cái khả năng tăng mạnh sẽ chưa diễn ra một số trường hợp có thể bị gãy về vùng này trước khi tăng nên rõ ràng là chúng ta biết là chúng ta chỉ có mua những cái điểm này là có độ tối ưu cao nhất và chúng ta lại tiếp tục phải kiên nhẫn kiên nhẫn câu hỏi đặt ra là biết nó cổ phiếu tăng trưởng rồi sao chúng ta không mua mua ở những vùng này cho rẻ rất nhiều trường hợp khi mà nó dao động đây nó tiếp tục gãy chẳng hạn chúng ta sẽ xem lại những cái kịch bản để chúng ta thấy rằng là vì sao đây rất nhiều trường hợp đấy ạ Đấy, nó vẫn bị gãy khi mà cái quá trình đeo bám của các nhà đầu tư lớn ở vùng này chúng ta cũng đã thấy rằng rất nhiều nó lần bị gãy đấy đây chúng ta thấy vượt qua đỉnh đấy, khối lượng nó bị phân phối bị quá nhiều người đeo bám nó vẫn bị gãy nên bạn biết rằng là chúng ta không phải mua những điểm này độ an toàn bởi vì có rất nhiều trường hợp cổ phiếu không được tích lũy và nó có thể đi xuống rất mạnh nên chúng ta thấy là công thức đầu tư là chúng ta cần phải hiểu và nắm rõ được đây chúng ta nhìn lại đây mua xong sau đó thì quá nhiều người nó bám nó gãy xong thì trước khi nó bước vào chu kỳ nên chúng ta thấy rằng là không phải là chúng ta mua sớm là an toàn mà chúng ta cần phải mua đúng điểm và đây là một cái để chúng ta phân tích về tổng hợp về diễn biến của cổ phiếu cũng như thị trường chung để các bạn thấy rõ được rằng à, để đầu tư thành công thì các bạn cần phải nắm rõ những cái cổ phiếu nó thuộc về lĩnh vực gì nắm rõ được xu hướng nó ra sao nắm rõ được uh, nó thuộc mẫu hình gì nắm rõ được cái điểm mua như thế nào và ở trong loại này thì thực sự là Dũng thấy rằng nó có một số các cổ phiếu đang trong những cái tín hiệu khá tốt và chúng ta có thể đợi sự xác nhận đây là một cổ phiếu mà chúng ta thấy là nó đang tích lũy khá là tốt nếu có thể nó xác nhận thì các bạn mua còn nếu các bạn mua trước có thể nó lại tiếp tục về cái vùng này nên sao chúng ta biết rằng là vì sao chúng ta lại không mua trước mà vì à, chúng ta phải đợi cái sự xác nhận khối lượng lớn hay là vì sao chúng ta mua ở đây đây là những cái câu hỏi các bạn luôn luôn đặt câu hỏi vì sao để chúng ta thấy rằng là việc mà mua ở những cái vùng này này dù trong trường hợp nó bị xấu nhất nó bị giảm thì cái vùng này là vùng cản rất lớn nhưng khi mà chúng ta mua ở những cái vùng mà nó lao dốc đây nó lao dốc thì chúng ta vẫn có thể bị thua lỗ rất là nặng và chúng ta có thể bị cháy tài khoản nếu chúng ta vẫn tiếp tục trung bình giá xuống ở vùng dưới này một lần nữa thì à, xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe chia sẻ theo dõi cái à, video của Dũng trong cái buổi tối ngày hôm nay để hiểu rõ hơn thì các bạn có thể theo dõi vào phân tích chính của Dũng vào tối thứ hai bởi vì tối thứ hai sau khi mà à, thị trường đã ổn định một cái vị thế thì chúng ta sẽ phân tích một cách rõ ràng hơn trong chiến lược đầu tư của mình à, tuy nhiên về xu hướng tuần thì chúng ta thấy rằng là khả năng xu hướng tuần của của chỉ số VN30 và index thì chúng ta thấy vẫn đang trong một xu hướng có thể là xu hướng đi tăng ngắn hạn tuy nhiên thì ở trong vùng này không phải là cổ phiếu nào bạn mua cũng thành công bởi vì thứ nhất là gì ạ thứ nhất là các cổ phiếu này ừ, thực tế là thị trường ừ, nói thực tế nó đang vẫn là trong quá trình sideways ạ nên tất cả những cái cổ phiếu mà thường nó sẽ có sự chọn lọc và nó phân nó phân phân cực khá lớn nên trong một nghìn cổ phiếu thì chúng ta có khoảng độ bốn năm cổ phiếu có thể giúp chúng ta có lợi nhuận thay vì chúng ta nghĩ là cổ phiếu nào cũng cho chúng ta lợi nhuận thì điều đó nó không chính xác một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều nếu các bạn thấy thực sự lấy video này, của Dũng có ích thì hãy uh, chia sẻ video này cho nhiều người khác để biết và hãy đăng ký kênh để khi ngày mai Dũng phát bạn sẽ là người sớm nhất nhận được những cái video này và xin cảm ơn rất nhiều